đây mọi người, hôm nay mình ờ, sẽ cho quà cô dâu nha, cho quà cô dâu để chúc phúc cho cô dâu. À, nhưng mà cô dâu vẫn đang khóc, này thì nát chảy hết. Ừ, em ơi, em, em cho quà. Đấy, chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc nhá. À, đây cũng chỉ là một cái tấm lòng là một người à, làm phim cũng như là nhiếp ảnh gia thì mình muốn chúc đến cho hai bạn đấy à, được à, trăm năm hạnh phúc cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn. À, thì hôm nay mình à, đi làm một cái video này để giới thiệu đến cho mọi người xem về một cái phong tục tập quán về cái đám cưới của người dân tộc Tày mọi người nhé. Thì đây như các bạn thấy thì mình đang à, đứng trước cổng rạp rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong xem là <laughs> khu hội trường mà người đồng bào dân tộc Tày họ đang sử dụng ăn cỗ rồi là có những cái nếp ừ, văn hóa gì về cái phong tục uống rượu hay là cũng như là cái nếp sống phong tục cưới xin của người Tài như thế nào thì mời quý vị và các bạn cùng bước theo mình để đi vào bên trong nhé. Đấy mọi người ơi, ở bên trong này là chính là cổng rạp của hội trường cưới mà bà con dân tộc họ đang ăn cỗ ở bên trong bây giờ mình sẽ đi sâu bên trong hơn để mình khám phá xem là những món cỗ của họ như thế nào và cái phong cách uống rượu của họ ra làm sao mọi người nhá ok mọi người các bạn ơi đây chính là cô dâu của uh, lễ vu quy ngày hôm nay uh, cho mình xin phép được uh, hỏi cô dâu một xíu nhá cô dâu năm nay bao tuổi rồi ạ à? Em năm nay 18 tuổi ạ. Ồ, ờ, oh, các bạn ơi, cô dâu 18 tuổi, vừa tuổi trăng tròn, vừa tuổi đẹp luôn để đi lấy chồng. À, nhà chồng thì có gần đây không em nhỉ? Nhà chồng em gần đây thôi ạ. Thế à? Ừ. À, thì thôi, à, thay mặt cho tem nhóm thì à, mình xin à, chúc cho vợ chồng bạn là được trăm năm hạnh phúc nhá. Chúc cho các bạn là cứ làm sao mà giòn giòn một năm một đứa <laughs> em cảm ơn anh nhá à, cảm ơn bạn đấy mọi người ạ Mọi người thấy không, cô dâu à, năm nay vừa tròn 18 tuổi thôi Vừa cái tuổi trăng tròn, tuổi đẹp ừ, Mà con lấy một con cho con thôi à. <laughs> à nhưng mà hình như là vừa nãy là thấy có hình như cô dâu à, hai vợ chồng là có con rồi à? Vâng Ồ, thế là có con trước khi cưới à? <laughs> Đấy, Mọi người ạ, à, thì mình cũng ờ, ghi lại rất là nhiều những cái đám cưới của người dân tộc này trên ờ, khu vực của Xuân Hòa, Bảo Yên Thì cũng có rất là nhiều những cặp đôi họ có con trước khi cưới Đấy, sau khi... À, à, trong trong ngày cưới thì có thêm một cậu bé rất là hay Đấy đấy, cho nên là bạn nào mà chưa vợ, chưa chồng ấy thì cố phấn đấu theo như cặp đôi này nhá, mọi người nhá tiếp xúc một à, mâm rượu đầu tiên mâm rượu này thì à, có rất là đông người họ đang à, uống rượu nhưng mà mình sẽ đến chào mọi người à, em xin chào tất cả mọi người nhá em à, đang làm một cái à, video để à, muốn à, à, giới thiệu đến à, bản sắc người dân tộc chúng ta khi ăn cỗ cưới là chúng ta uống rượu là chúng ta có cái câu nói gì đấy chắc là em không muốn được đâu Để em chỉ lưng đi cùng nhau Đấy, mọi người ơi à, Cái phong tục tập quán của người ta uống rượu ấy Thì người ta có một cái câu rất là hay Đấy là chính là cái bản sắc của người Tày mọi người nhá à, Em cảm ơn nhá Dạ vâng, kính thưa quý vị, khi mời quen nhau thì đứa bạn trẻ của chúng ta cũng đã thầm ao ước ước gì rất được trong nhà chúc chúc tình đôi ta vẫn như thuyền với lái và để minh chứng cho tình yêu minh chứng cho hạnh phúc đó thì ngày hôm nay trước sự chứng kiến của quan viên hai họ bốn bên thích là được à, nhảy múa mọi người ạ Đấy, đây cho mọi người xem à, các bà cô ông cậu ở đây thì mọi người ai cũng à, rất là xinh xắn ai cũng rất là à, giỏi về cái uống rượu dạ vâng cảm ơn ạ à, mời cô ạ đấy mọi người thấy không à, người tày thì họ uống rượu rất là tốt và có cái phong tục uống rượu của họ thì rất là vui mọi người đang dọn khu ờ, bàn này đi để làm một cái ờ, chuẩn bị là nhảy đấy mọi người rất là vui thì lát nữa mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh đó cho mọi người xem nhá gia đình hai họ của nhà trai và nhà gái là đang chuẩn bị làm cái lễ để à, xin đón dâu đấy mọi người đấy thì à, cái phong tục của người tày ở đây thì nó cũng khá là nhiều những cái mà nó mang tính chất là truyền thống à, của các cụ xưa để lại ấy, thì rất là hay còn đây cô dâu ở bên này mọi người nhá là đây là con cô dâu mọi người này. À, không phải, không phải đây à? Con ngồi bên kia rồi à? Ok. À, đây nhá, thì mình sẽ đứng lại mình ghi ờ, toàn bộ cái khung cảnh ở trên ngôi nhà sàn và theo cái ờ, tục lệ của người Tài trao quà mọi thứ khi trước khi về nhà chồng mọi người nhá. Đây mọi người ơi, trước khi mà cô dâu về nhà chồng thì uh, bên nhà gái là phải có những cái món quà ví dụ như là chăn gối này, sau đó là phải uống rượu nữa đấy mọi người ạ phải uống rượu nữa rất là là hay luôn đấy chăn gối đầy đủ này để phục vụ là đem quà về làm cho cô đưa bà đón rồi cậu đưa cậu đón đấy đấy còn đây là tất cả gia đình hai họ mạc mấy sáng ở đâu anh ta không có đâu anh ta không có mọi người nhìn xem à, đây rất là nhiều những cái món quà của bên họ nhà gái rất là nhiều những món quà chủ yếu là chăn ga cắt rồi có đầy rồi chính là người già con là tuyết là tuyết này là tuyết mì Ờ, bên người tài là có phong tục nhận là lễ nhận quà đây là tăng qua quốc gia hay là à, ra to để tăng qua ông phi như là một chúng ta cái đây chúng ta ờ, nói thôi này là chữ thôi này là bố cái nhà sao không có chứ kia là chú rẻ làm lễ mọi người đây này là xin đấy là xin căn hàng và thứ hai là bắt đầu dâu có nghĩa là cái này là mình đem về bên nhà trai đấy vâng vâng vâng đây là đây nhưng mà trước khi là về là phải uống rượu đã đúng không vâng vâng thôi rượu uống rượu vâng đây là phong tục của người dân tộc tài mọi người ạ đây là những cái món quà cũng như là những cái ly xin chân bàn ở bên nhà gái đây là những cái món quà chân bàn của bên nhà gái để đem về cho tặng quà cho bên nhà trai mọi người đây đi vâng vâng đây bên nhà gái người bên nhà gái vâng bên nhà gái người bên nhà trai vâng, đây đây là ông bà nội à, còn đây là bà chưa nội à vâng đấy là bên ông bà nội bên nhà nhà nhà trai vâng vâng trên đây là có bốn ly rượu để ờ, gọi là mời các ờ, đại diện cho bên ờ, người nhận quà bên nhà trai mọi người ạ đây là đại diện cho bên Viettel Đúng khoảnh khắc này để cho mọi người xem là về cái phong tục trước khi nhận dâu thì bên nhà trai có những cái câu hát ừ, để xin ờ, bên bên ờ, đón dâu ấy mọi người à, vì cái mic kia nó hơi chập chờn âm thanh hơi chập chờn cho nên quý vị các bạn nghe không được rõ lắm ấy. pin lên để thay à, ngoài anh cầm pin lên để thay và mic thay pin thằng anh mày mà Đấy, bạn bên nhà gái này toàn trai à, xinh gái đẹp thôi mọi người nhé theo cái truyền thống theo cái phong tục tập quán thôi trước khi cô dâu về nhà chồng thì mọi người sẽ tặng quà cho cô dâu trao tiền và cô dâu sẽ có một cái gì đấy cảm giác nó sẽ rất là buồn và sẽ rơi những giọt lệ trông rất là đáng thương mọi người ạ đấy nhưng mà sau khi về nhà chồng rồi thì đại đâu vào đấy đấy ờ, đấy có bạn bên này bảo là mai về nhà chồng rồi lại kính kích đấy nói thế cái cô dâu lại cười được ngay này mọi người mọi người thấy cô dâu này hôm nay xinh xinh không ạ rất là xinh đúng không ạ còn đây bên uh, ở trên uh, này thì có rất là nhiều những cô gái xinh nhá bạn nào chưa vợ chưa chồng thì trai trai đẹp vừa nãy thì mình ghi rồi còn đây rất là nhiều gái xinh luôn đấy đây mọi người ơi bạn này là chưa chồng nhá bạn này chưa chồng à, sinh năm hai à, em em xin là bao nhiêu nhỉ 2003 2k3 2k3 mọi người ạ à, ai mà hợp ờ, tuổi thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình mình ờ, cho số điện thoại <laughs> đây mọi người hôm nay mình sẽ cho quà cô dâu nhé cho quà cô dâu để chúc phúc cho cô dâu uh, nhưng mà cô dâu vẫn đang khóc này thì nát chảy hết ừ, em ơi em, em cho quà đấy chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc nhá uh, Vâng, đây cũng chỉ là một cái tấm lòng là một người à, làm phim cũng như là nhiếp ảnh gia thì mình à, muốn chúc đến cho hai bạn đấy à, được trăm hạnh phúc đó mọi người còn đây mọi người ơi đây chính là mẹ <laughs> mẹ, đẻ của cô dâu ấy chính xác đấy à, ờ, mẹ đẻ của cô dâu thì cũng rất là, rất là thương con xúc động rồi cũng từ nãy ở trên sân khấu thì cũng đã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 đấy thì đây là chính là cái vị của bên đại diện cho bên nhà gái là cũng hát để đáp trả những cái câu từ của bên họ nhà trai là để để trao dâu rồi là trao quà cho nhà trai đấy mọi người đấy trên màn hình nhỏ của các bạn chính là vị đại diện cho họ nhà gái họ đang có những câu hát đáp lại những cái lời của nhà trai là là đây ạ là bà cô đây này mọi người này đây là bà cô này, này. đó lúc nãy bà cô này có hát bây giờ là bà cụ của bên à, nhà gái là họ đang hát để đáp lời đấy đấy phong tục tập quán của người tài rất là vui rất là hay ý nghĩa mọi người ạ còn à, đây là những cái lón mà sau khi uh, bên nhà trai họ đón dâu ấy thì uh, vị đại diện và dâu rẻ cũng sẽ phải đội những cái lón này mọi người này Đấy, lát nữa thì uh, mình sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc mà dâu rẻ đội lón gọi là chồng ấy thì Lan Đức Bị sẽ ờ, ghi lại những cái hình ảnh đó cho mọi người xem nhé à, ờ, phong tục của mọi người là hát đối giao nhau là cũng xong rồi và mời rượu uống rồi thì bây giờ chắc là bên nhà trai họ sẽ xin phép để đón dâu về đấy mọi người thì ờ, lát nữa thì ra bên ngoài cổng thì mình sẽ ghi lại khoảnh khắc mà người thân của cô dâu trao quà cho tiền cho cô dâu trước khi về nhà chồng ấy một cái tình cảm mà rất là lồng thắm mọi người ạ đấy đây người này tình cảm cho ai cũng à, khóc lóc gọi là tình cảm rất là gần gũi tình thắm dặn dò cô dâu trước khi về nhà chồng trao quà cô dâu đấy ai biết hải không? Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đúng à? không đúng không hay hay hay hay hay rất là à, bên người tài thì có cái phong tục là tặng tiền tặng tiền tặng quà Đấy, trước khi uh, về nhà chồng những lời dặn dò của các bậc tiền bối và nhà chồng à, nhà nhà nhà, nhà gái hey ngoài phong thì anh có cưới rồi thì đây là quà riêng mọi người nhá đây là cái quà riêng chứ không phải quà riêng trước khi đi gọi là lên xe hoa về nhà chồng ấy mọi người biết hải không trời biết hay không đây rồi đây biết hải không biết hay biết biết biết hay đi

thì uh, đây sẽ phải đội lón như thế này mọi người nhá anh em ơi giờ, dạ, bây giờ thì ờ, sẽ đứng đây để chụp một kiểu ảnh uh, làm lưu niệm mọi người ạ ok <laughs> chú rể lên uh, xe hoa trước mọi người ạ bây giờ là cô dâu uh, đang uh, được bà cô đấy bà cô nhỉ có phải bà cô không bà, bà cô đưa dâu nhỉ bà đón à? à bà đón à bà đón đây là được bà đón bên nhà trai đang đang đón về bà đón bà đón đấy ok mọi người À, vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Uhm, thì đây là chắc là sau này thì <laughs> anh em nhớ lại nhé. Lâu lên lên ờ, xe hoa rồi mọi người ạ. Thì chắc là mình ờ, xin ờ, dừng video tại đây đây. Thì hẹn mọi người trong những video tiếp theo nhé. Nhớ livestream nhé. Ok, xin chào mọi người nhé. Bye bye.